Xin chào các bạn đến channel mình nha, mình là Jackie đây. Hôm nay mình sẽ quay đó chính là sự kiện BB 30 tháng 4 với bạn mình nha. Cái này mình chỉ quay video mấy bạn mình đánh nhau thôi chứ thật mình không thể quay video mình đang đánh nhau được vì nó rất là lát. Nó sẽ ảnh hưởng tới ờ, mình combo nào ấy. Nên mình chỉ có thể quay video mấy bạn mình nó đánh nhau thôi. <coughs> <coughs> <coughs> 2 triệu khán giả đang xem BB này chứ nói ban đầu mình sẽ quay mình đi cam cho nó mượn nha video lần hôm nay mình sẽ đăng từng đoạn video một nha bạn vì mình không thể quay liên tục nhau được thì mình sẽ cắt đoạn video lên với nhau để mình có thể bb mình cách bình thường chứ giờ mình bb nó nát mẹ luôn á nó combo ghê vậy ui à a à, chưa có chữ b quên em của A mà sao BBG vậy mình phải bật hai kim quan sát là để nhìn cho được và chứ thật ra không bật lên ấy, thì uh, ừ mấy bà trong vậy luôn. quên mà bật âm thanh lên luôn kinh dị luôn á trong PvP này các bạn mình sẽ không bật tập nữa hay mình V4 nha vì trong PvP này thì mình V4 sẽ tập V4 sẽ không được bật nha chỉ có giải đặc biệt mới được bật nha rồi xong là mẹ con tú chính là mẹ chồng của mình ecco, in effetti